Chào các bạn đã đến với kênh của mình. Chúng ta bắt đầu kể về câu chuyện, nhân vật chính của chúng ta đang rất đắc ý vì đã hoàn thành xong việc chuyển. Và rồi tự nhiên xuyên không vào chính tiểu thuyết mình viết thời sinh viên. Tiếng kêu thất thanh trong gia phòng không thể chấp nhận được sự thật mình xuyên không vào chính nhân vật phản diện rác rưởi trong tiểu thuyết. Bình tĩnh đã nào nghĩ lại xem sao mình lại xuyên không, từ từ nhớ lại đã nào ta làm xong việc nhà, uống lon nước, cầm điện thoại như bao nhiêu người bình khác, chợt nhận ra trên tin tức có một cô gái gặp tai nạn và rồi bắt đầu từ đây mọi vận xui kéo tới. Bỗng dưng một tệp phim rất lâu rồi, làm nhớ lại quá khứ đen tối trong cuộc đời, ký ức ùa về hiện dần trong trí nhớ, như một thói quen tôi hồi tưởng lại và bắt đầu mở ra. Và đây câu chuyện đang viết còn gian dở. Tỉnh dậy thấy điều kỳ lạ khi đã xuyên không. Cơn đau đầu ù về nhận ra mình có ký ức của nhân vật phụ. Một thanh niên gái cú không làm mà có ăn nhờ hết ông già bao trọn vẹn, tôi chầm chửi chó chết này tệ hơn cả mình. Nhưng vấn đề thực sự là ở vấn đề tôi chỉ là nhân vật phụ bị bón hành, thằng nhân vật chính chỉ cần đâm tôi một phát chết luôn và biến thành viên gạch nót đường để hắn trở thành anh hung trong thiên hạ. Tôi bắt đầu lên kế hoạch trở về hiện đại, nghĩ thầm tên này vẫn thừa kế được ngôi vị thái tử có tài khoản tết xù như Mark Elliot Zuckerberg rất nhiều tiền và quyền lực. Tôi hét lên chuyện này dễ như ăn cháo không chờ nhân vật chính giết ta đâu. Ta trở về thế giới cũ bằng mọi giá. Người hầu ở ngoài nghe vật kêu ta bị điên rồi hay bị ngáo đá chạy đi luôn. Ta nhớ nhân vật này có học vài động tác kiếm thuật, dùng thử vài động tác chợt nhận ra kiếm thuật hủy diệt vô đối rất ưng. sung sướng tiếp tục thử vài chiêu không ngờ cái thân thể này bỗng bị chuột rút làm ta ngã xích chầu ông bà, phải gọi thái y khẩn cấp không ta nghẽo. Người hầu nhìn thấy ta mặt bắt đầu tím xanh mặt hoảng loạn vội vã ba chân bốn cẳng kêu thái y cứu sống ta, không thì vừa xuyên không tới nghẽo đúng là chưa từng thấy thằng nào xuyên không thì nghẽo luôn trong chính tiểu thuyết mình viết ra. Kiếm thuật hủy diệt vô đối một chiêu thức độc quyền, nó có nguy cơ thất truyền, vô cùng khó học, tiêu tốn rất nhiều linh khí còn phải hiểu rõ từng chiêu thức, dùng chiêu đúng cách. Ta vẫn thầm chỉ sao phải xuyên không vào thân thể này chứ. Nhận ra không còn thời gian để mà ngồi yên ta liền đi tới nơi cất vỏ học lấy một quyển, và thật may mắn ta lại đọc được chữ trên quyển sách. Những người quỷ đạo không tự gọi mình bằng cái tên đó. Họ gọi bản thân là thần đạo, và tên chính xác là Nhật Nguyện thần đạo. Vào thời nhà Nguyên, Nhật Nguyệt thần đạo lan truyền cái tên của họ rộng rãi những người Hán bị áp bức, để căn cứ ở Trung Nguyên và xây dựng lực lượng, hỗ trợ Chu Nguyên chương lực đổ sự cai trị của nhà Nguyên, hoàng đế e sợ sức mạnh chủ nhật nguyệt thần đạo lên đã trục xuất ngay từ những ngày đầu lên ngôi sau đó họ di cư xuống Tân Cương, một nơi rất xa Trung Nguyên. Những đạo viên khác còn lại khó lòng mà sống sót cho tới khi thủ lĩnh đời thứ ba người có lòng căm hận sâu sắc với những người Trung Nguyên đã đuổi họ đi. Đã tích lũy đủ sức mạnh để trở lại Trung Nguyên, tuy nhiên tham vọng tiến vào Trung Nguyên luôn bị ngăn bởi quân triều đình và các môn phái. Khi Úc Tri Ung Mung, thủ lĩnh đời thứ 15 của Nhật Nguyệt Thần Đạo, phụ thang của Hyun Ri Úc Un đã đánh bại quân phương Tây tước khi hướng toàn lực còn lại vào Trung Nguyên. Ta thở dài là người viết truyện, lại bị ép ra nhập đội tiên phong để sửa chữa sai lầm nhưng là làm trò hề cho nhân vật chính đó, chết chỉ bằng một nhát chém. Chỉ còn hai năm đến lễ hội, ta suy nghĩ trong đầu phải có cách. Ta liền gọi người hầu đến phòng học của ta, ông lão nhìn thấy vợ giật mình hoảng hốt khi thấy ta khác lạ với mọi ngày bình thường.